Xin chào mọi người. Xin chào, đây là nhóm Văn, An Nhan Nhan thuộc lớp 12A10 và nhóm của chúng mình gồm có Minh Đan, Ngọc Hân, Hoàng Lan, Khánh Linh, Mai Thi và Khánh Trân sẽ cùng nhau đọc diễn cảm bài thơ Đất nước của tác giả Nguyễn Khoa Điềm được trình bày trên nền nhạc bản giao hưởng số 5 của Beethoven. Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi, đất nước có trong những cái ngày xưa ngày xưa mẹ thường hay kể đức nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn đức nước lớn lên khi như mình biết trồng tre mà đánh sạch Tóc mẹ thì mới sau đầu Cha mẹ thương nhau còn cành cây muối mặn Cái kèo cái cột thành tên Hạt kẹo với một nắng hay sương Say sẽ sừng sạc đức nước có từ ngày đó Đất là nơi anh đến trường, nước là nơi em tắm, đất nước là nơi ta hò hẹn, đất nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm, đất là nơi con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc, nước là nơi con cá ngư ong bóng nước biển khơi, thời gian đằng đẵng, không gian mênh mông, đất nước là nơi dân mình đoàn tụ, đất là nơi chim về, nước là nơi đồng ở, Lạc Đông Quân và Âu Cơ để ra đồng bàn tay trong bọc trứng Những ai đã quốc những ai bây giờ Yêu nhau và sinh con đẻ cái Gánh vác phần người đi trước để lại Dặn dò con cháu chuyện mai sau Hàng năm ăn đâu làm đâu Cũng biết cúi đầu nhớ ngày dỗ tổ Trong anh và em hôm nay Đều có một phần đất nước Khi hai đứa cầm tay Đất nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm Khi chúng ta cầm tay mọi người đất nước vẹn tròn to lớn mai này con ta lớn lên con sẽ mang đất nước đi xa đến những tháng ngày mơ mộng em ơi em đất nước là máu xương của mình phải biết gắn bó và san sẻ phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở làm nên đất nước muôn đời những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước những núi vọng phu cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn chống mái có ngựa của tháng gióng đi qua còn cha mau đầm để lại 99 con voi góp mình dựng đất tổ hùng vương những con rồng nằm im góp dòng sông xanh thẳm người học trò nghèo góp cho đất nước mình núi bút non nghiêng con cốc con gà quê hương cùng góp cho hạ long thành thắng cảnh những người dân nào đã góp tên ông đốc ông Trang và Đen và Điểm. Và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi, chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha. Ôi đất nước sau 4.000 năm đi đâu ta cũng thấy, những cuộc đời đã hóa núi sông ta. Em ơi em, hãy nhìn nước xa, vào 4.000 năm đất nước, năm tháng nào cũng người người lớp lớp, con gái con trai bằng tuổi chúng ta cần cù làm lụng. Khi có giặc người con trai ra trận, người con gái trở về nuôi cái cùng con. Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh, nhiều người đã trở thành anh hùng. Nhiều anh hùng cả anh và em đều nhớ. Nhưng em biết không, có biết bao người con gái, con trai Trong những nghìn lớp người chúng ta lớp tuổi Họ đã sống và chết Giản dị và bình tâm Không ai những mặt đặt tên Nhưng họ đã làm Họ giữ vì chuyện chúng ta hạt lúa ta trồng Họ truyền lửa qua mỗi nhà Người hoàng than với con cuối Họ truyền dụng của mình cho con tận nói Họ gắn trong tên xã bên làng cho mỗi tuyến di dân Họ đắp đập bé bờ cho người sâu trồng cây hái trái Có ngoại xâm thì chống ngoại xâm Có nội thù thì vùng lên đánh bại Đất nước của nhân dân, đất nước của cây gia tuần thoại Dạy anh biết yêu em từ thuở nhỏ trong nôi biết quý công cầm về biết ngày lạc lội biết trần tre đợi ngày thành đại đi trả thù mà không sợ già lâu ôi những dòng sông bất nước từ đâu mà khi về đất nước mình thì bắt lên câu hát người đến hát khi trèo đò kế thuyền vượt hát gợi trong màu trên trắng dáng sung xuôi Đất nước, một tác phẩm trường ca mang phong cách chính luận, đang xen tự sự và trữ tình mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người đọc khi kết hợp với giai điệu hào hùng lúc trầm lúc bổng của bản giao hưởng số 5 đã giúp tác phẩm đất nước trở nên hoàn thiện hơn và cho người đọc thấy được mối quan hệ sâu sắc gắn bó giữa đất nước và nhân dân.